mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha có giây ta duyên hai lắm nha cột dây ta duyên hai đứa thương tới ra